để làm quen khỏi lam chiều bơ che mái già gánh những tao tân mà thương sao mà ra diệt ơi câu ca nắng tinh nằn có lúc nào anh giận em không có lúc nào đã có ¡Gracias! lại bằng ba đứng gần câu hát mời chầu hà nắng quê ta duyên dáng thiết tha phù hát mây trầu hà nắng quê ta duyên dáng thiết tha phù hồng hết cây thì em vẫn đỏ hết tình bát chè xanh đậm nghĩa ân tình là vì quê bờ đêm cho người đi xa về Hà Tĩnh người ơi về cho em lo bữa cơm sớm tối một bát chè xanh đậm nghĩa ân tình là vì quê hơi người về Hà Tĩnh bát che xanh đậm nghĩa ân tình là vì quê dầm nắng gió về đó rồi anh thương nhiều hơn nữa bởi nơi em thăm đường tình quê anh có về xứ nghề với em có cô dòng sông con đò xưa vẫn đời câu dân có bắt nguồn từ đồng ruộng để ai xa luôn vẫn nhớ về quê nặng nghĩa ân tình câu vị dặm người ơi về đi anh về với quê em nước biển non xanh đường quanh quanh xứ nghề về bên em nghe lời thương của mẹ anh về đây làm gì anh thấy mẹ cùng em dù một nắng hai sương những ấm bao thể suy nghĩ với em không đất nhìn chung mưa dầm nắng gió về đó rồi anh thương nhiều hơn nữa bởi nơi em thắm đường tình vẫn nhớ về quê nặng nghĩa ân tình câu vì dầm mưa ta về bên bài tuổi thơ xưa điệu ví quê hương giữa bon bề bận rộn đến quê mình con nghèo lắm người ơi sao điều vì cứ nghĩa tình đến thế nao nao lòng đứa con của nơi xa mời anh về xin nghề ơi không tình anh nghe cũng dân ca có tư Lay làm sống dày một hồn quê tôi viết tặng em bài ca lần đầu gặp gỡ